Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ mùng 1 cho đến mùng 5 tháng 8 năm 2021. Như quý biết thì tuần qua là một tuần giao dịch khá thành công của chúng ta đối với cầu vàng đúng không ạ? Cầu vàng điều chỉnh xuống đến vùng là 90 93. À, sau đó quay đầu đi lên à, lên đến vùng 3x thì đáng chiều đi xuống đóng cửa vùng 1814. Có thể nói hiện nay quả vàng đang ra được một cái khu vực tích lũy nó đang bị phong tỏa bởi hai cản vùng hỗ trợ rưỡi là vùng 90 95 vùng hỗ trợ kháng cự trên là vùng 1830 à, 1835 bứt phá khỏi một trong hai vùng này thì cậu vàng sẽ có một xu hướng mạnh à, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật và xu hướng tuần tới thì chúng ta sẽ điểm qua tin của tuần như quý biết ạ thì tuần trước uh, có khá nhiều thông tin ngay đầu tuần thì chúng ta có thông tin về cái ờ, niềm tin tiêu dùng ờ, của Mỹ tăng tăng ờ, nhẹ so với kỳ trước 129,1 ngày thứ ba ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin uh, cán cân thương mại của Mỹ này uh, dự trữ dầu thô này và đặc biệt đêm ngày thứ tư chúng ta có cuộc họp FOMC À, đặc điểm của họp FOMC này là không có gì mới được công bố à, thứ nhất là Fed vẫn duy trì lãi suất 0% à, tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ thứ hai là về cái gói uh, thu giả thu gói QE thì Fed có bàn đến việc thu nhưng mà chưa công bố chi tiết là bàn như thế nào và sẽ thu như thế nào bắt đầu dừng uh, dừng QE từ bao giờ thì cái này chúng ta sẽ chờ đợi những cuộc họp sau đặc biệt là rất nhiều giới đầu tư hay uh, chờ đợi cuộc họp tháng 9 trước đó vào cuối tháng 8 thì mọi người sẽ chú ý đến hội nghị uh, uh, đây uh, sẽ chú ý đến cái hội nghị thường niên của Fed vào cuối tháng 8 Uh, GDP của Mỹ uh, quý 2 thì thấp hơn dự kiến nhé, dự kiến đạt 8,5%, thực tế chỉ là 6,5% số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thì tạm thời tăng Đấy. nhưng có một điểm li, uh, tích cực đó là chỉ số core PCE index chỉ số ờ, theo dõi lạm phát của Fed thì lại giả uh, ờ, tăng 0,4 tức là thấp hơn dự kiến 0,6 uh, tiêu chung lại trong tuần qua thì các thông tin đa phần là các thông tin uh, tốt xấu đan xen và chưa thông tin gì bất ngờ do vậy diễn biến thị trường nó cũng không không không quá đột biến trong tuần tới thì uh, ngày thứ hai chúng ta sẽ có thông tin là uh, à, PMI IFN sản xuất nhá ngày thứ ba thì Mỹ chúng ta không không có thông tin nào quá quan trọng cả đến ngày thứ tư thì chúng ta sẽ có thông tin à, bảng lương phi nông nghiệp ADP Nam Farm được khảo sát bởi tạp chí ADP và uh, dự trữ dầu thô uh, à, PMI IFN sản xuất ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cán cân ờ, thương mại và đặc biệt tâm điểm sẽ rơi ngày thứ sáu đấy là số người nộp ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp đó. dự kiến thì bảng lương phi nông nghiệp kỳ này sẽ tạo ra gần 1 triệu việc làm à, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm từ mức 0,5,9 ờ, xuống 5,7 Nói chung là tuần tới sẽ một tuần có các thông tin giải đều và đặc biệt thông tin tập trung cuối tuần. Do vậy trong 4 ờ, ngày giao dịch đầu tuần từ thứ hai thứ năm giá sẽ biến động theo kỹ thuật. Còn ngày thứ sáu thì chúng ta chú ý thời điểm giá tin vì giá sẽ phản ánh cái tin bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp nhé. Đó là xét dưới góc độ phân tích ờ, thông tin. À, còn đối với dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì chỉ số DI tuần trước có 4 phiên giảm, một phiên tăng Ờ, đi đúng theo dự kiến của chúng ta thôi chúng ta dự kiến DXY sẽ giảm về vùng 913 915 trước khi quay lên hiện nay DXY đang 92 tuần qua giảm xuống thấp nhất là 918 à, ờ, nếu không có gì thay đổi thì nhiều khả năng tuần tới DXY sẽ tiếp tục sideways giảm để chạm về vùng 913 915 trước khi quay lên như vậy chỉ số đô la index tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm Đó. nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm nhé như vậy các cặp tiền tệ gắn với đô la đầu tuần có thể tiếp tục tăng và khi nào đô la index chạm cái vùng hỗ trợ 913 915 này quay đầu đảo chiều thì lúc đó đô la sẽ tăng giá trở lại so với cặp tiền tệ khác. Do vậy đó là đối với đô la index có một điểm đáng lưu ý là đô la index đã xuất hiện uh, uh, cái xu hướng tăng trung hạn nhé MA50 đã cắt lên MA200 trên chart daily rồi do vậy xu hướng chung của đô la index sẽ là sideways up đối với cầu vàng thì cầu vàng của chúng ta hiện nay vẫn đang bị đóng khung ở trong cái biên độ là một uh, dưới 1008 hỗ trợ và trên 1830 kháng cự do vậy tuần tới từ thứ hai thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục giao đỏ, giao dịch trong biên độ này khi cầu vàng xuống đến vùng 90 95 chúng ta sẽ thực hiện lệnh mua dừng lỗ 7 đến 10 đô nhé à, ngược lại khi cầu vàng tiến đến vùng 1830 1835 chúng ta sẽ thực hiện bán dừng lỗ cũng 7-10 đô khi giá vượt qua 1840 đó, đó là hai khu vực uh, mua bán của chúng ta uh, trong tuần từ thứ hai thứ năm quý vị lưu ý nhé còn đúng thứ sáu chúng ta đợi tin ra xem cậu vàng break out theo xu hướng nào thì chúng ta đánh theo xu hướng đấy thôi cái xu hướng tích lũy của cậu vàng đang khá rõ ràng nếu bây giờ break breakout 1835 thì cậu vàng sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá 1860 và xa hơn là 1009 còn trường hợp ngược lại nếu cậu vàng phá qua vùng 1790 thì xác suất để cậu vàng tìm trở lại vùng 1750 1760 là khá cao tất nhiên là test lại đây thì vẫn trong cái chen tăng thôi chưa vào ao qua nên nó cũng chưa phá vỡ nói chung là tuần tới là tuần đầu tháng chúng ta giao dịch cũng trước cái phiên ADP Nam Farm chúng ta cứ theo kỹ thuật mà giao dịch thoải mái thôi không vấn đề gì cả nhé đó là về cậu vàng còn đối với má dầu thì tuần qua má dầu lại là một tiếp tục là một tuần tăng nhẹ sau khi test lên vùng kháng cự hai 72 ba giá dầu không xuống tiếp tục đứng ở đây do vậy nếu với cái xu hướng hiện tại và với cái quán tính tăng hiện tại thì rõ ràng đầu tuần cậu vàng có thể tiếp tục cậu giá dầu có thể tiếp tục tăng và nhiều khả năng giá dầu sẽ test trở lại vùng 75 77 để tạo mô hình hai đỉnh do vậy chúng ta sẽ vẫn kỳ vọng là chúng ta sẽ canh bán canh bán dầu nhưng ngược lại là chúng ta tuần tới thì chúng ta sẽ bán ở hiện nay giá đang 733 chúng ta sẽ bán ở 75 lên 77 nha chúng ta dừng lỗ trên 80 chốt lời ngắn nhất 65 xa hơn là 58 đó đó đối với ờ, giá dầu tuần tới mua lên thì tôi không khuyến nghị mua lên thời điểm này không có điểm dừng lỗ Đối với Dow Jones thì tuần qua là một tuần ờ, giảm giá nhẹ. Cả tuần Dow Jones cứ đi gang sideways trong biên độ rất là hẹp. Điều này ờ, mà trong tuần qua thì là một tuần ờ, các doanh nghiệp lớn công nghệ báo cáo kết quả kinh doanh rất là tốt nhưng giá không tăng. Đấy, điều này nó đang ẩn ý một cái điều gì đó, tức là dường như là đang là một khoảng lặng trước khi biến động mạnh và tôi thiên về xu hướng là sau khoảng lặng này nhiều khả năng là tin đã ra rồi và tin ra là bán thôi đây chúng ta nhìn 5 phiên giao dịch tuần qua đó Dow Jones có 4 3 phiên tăng nhẹ hai phiên giảm nhẹ nhưng với biên độ rất là thấp ạ à. từ 34860 lên đến 35160 ờ, biên độ chỉ 1% thôi cả tuần biến động 1% cực kỳ thấp đó nó đang có một cái sự sideways một cách ừ, lạ lùng luôn tính lặng và rõ ràng rồi Dow Jones đang trên vùng đỉnh nếu quý vị nào mà muốn giao dịch ngắn hạn thì chúng ta hoàn toàn canh bán trên đỉnh và dừng lỗ trên đỉnh thôi đây 351 quanh 351 cộng trừ chúng ta bán chúng ta dừng lỗ khi giá vượt đỉnh 1% 300 giá là 354 còn chốt lời trước mắt chúng ta hướng đến giá nếu sideways up ở đây xong khi tạo mô hình hai đỉnh này thì nó hoàn toàn có thể hướng đến đường viền cổ 338 xa hơn là 332 và phá qua đây thì về 32 kiểu như vậy nó sẽ có từng nấc thang một để xuống thôi nên chúng ta có thể lưu ý tuần tới là một tuần đầu tháng hoàn toàn giá có thể chạm dâu trên trước khi đi xuống đấy là bình thường đó là chỉ số chứng khoán Mỹ à, còn đối với các cặp tiền tệ nhé à, ờ, cặp UZ thì đang trong xu hướng xuống à, tuần tới nhiều khả năng đô la tiếp tục giảm nên uzi sẽ tiếp tục giảm à, tuy nhiên Uzi thì biên độ nó dao động hơi hẹp nên cá nhân tôi thì không khuyến nghị quý vị giao dịch nếu quý vị giao dịch thì quý vị có thể canh nếu Uzi hồi lên vùng 110.5 chúng ta bạn dừng lỗ 50 pip và chốt lời 100 đến 150 pip đối với u cạc thì đang điều chỉnh về vùng để quý vị có thể mua đấy, đấy quý vị hoàn toàn có thể tham gia mua u cạc ở quanh 1.2400 cộng trừ 5 pip dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 pip euro đang phục hồi tuy nhiên euro nó biến động biên độ cũng rất là hẹp nên tôi cũng không khuyến nghị quý vị giao dịch euro đó. AU thì đang đi xuống nhưng mà biên độ cũng hẹp nên có lẽ chúng ta cũng không chơi AU chúng ta có lẽ tập trung vào GU thôi GU thì ờ, đang trong xuống phục hồi tuy nhiên GU lại đang gặp cái ờ, khu vực cản khá mạnh quanh vùng 1.4 này chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện lệnh bán GU quanh 1.4 cộng trừ 10 pip nhá dừng lỗ 60 pip và chốt lời thì 200 pip à, GU GZ cũng đang trong xu hướng điều chỉnh theo GU thôi đối với GZ chúng ta hoàn toàn có thể canh bán GZ đây GZ chúng ta cũng canh bán quanh 153.5 cộng trừ 10 pip nhá chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt là 250 pip cho tôi đối với tiền điện tử đối với tiền điện tử nhé chúng ta lưu ý nhé đối với mã tiền điện tử thì à, BTC như tuần trước tôi nhận định được khi BTC breakout 356 à, thì BTC sẽ tăng mạnh hướng đến 40.000 và thực tế BTC vượt 40.000 là tiến đến 42.000 rồi đấy nhưng điểm 42 ngàn thì không phải là điểm mua bán gì cả do vậy uh, chúng ta sẽ kỳ vọng BTC về trở lại quanh 47 ngàn 46 ngàn 500 47 ngàn tại khu vực này chúng ta có thể bán nhá chúng ta bán để kỳ vọng BTC sẽ quay trở về 40 ngàn và chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua khu vực này 1 ngàn là 48 ngàn À, trường hợp ngược lại nếu BTC điều chỉnh thì test lại cái đường viền cổ mà vừa phá lần trước thôi à, 356 358 thì chúng ta mua nhá chúng ta dừng lỗ 1.000 giá và kỳ vọng trở lại vùng 42 ngàn đó đấy là đối với BTC đấy, BTC tức là ở tại điểm 42 ngàn này thì chúng ta không nên mua bán vì điểm này là điểm lưỡng tính không biết tăng hay giảm nhưng khi nó tăng lên vùng 47 thì chúng ta bán mà giảm xuống vùng 3 ờ, dưới 36 chúng ta mua đối với ETH nhé ETH thì breakout mạnh rồi đấy à, chúng ta cũng ETH chúng ta sẽ không canh bán đâu chúng ta kỳ vọng nếu giá điều chỉnh giảm trở lại chúng ta mua thôi đây giá mà test trở lại giao cắt vàng test trở lại MA 200 khu vực này 21 150 22 chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ 100 giá còn chốt lời thì 500 giá 26 27 đó đó là ETH hướng BNB USD thì lại đang ra xuống tăng tuy nhiên xuống tăng đang khá yếu có lẽ đang tích lũy rồi chúng ta nên canh mua BNB nhé BNB điều chỉnh về 320 chúng ta mua đó chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 300 còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến 400 420 nhé giá hiện nay đang 343 chúng ta chờ điều chỉnh về 320 chúng ta mua đối ma XRP đang đụng 0.75 nhiều khả năng sẽ điều chỉnh thôi à, hướng đến của XRP là nếu XRP điều chỉnh về tầm 0.6768 chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 0.6 và chốt lời chúng ta sẽ hướng đến trở lại vùng 1 Tự chung lại các mã tiền điện tử hiện nay đang ra xuống phục hồi chúng ta canh nếu giá điều chỉnh lên thì chúng ta điều chỉnh xuống chúng ta mua vào thế thôi tại những mốc mùa tôi đã nói rồi còn bán dài có lẽ chúng ta tập trung vào BTC thôi bởi vì ăn coi một khi nó vào sóng nó bay thì rất là kinh nên chúng ta sẽ không canh bán ăn coi đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 1 cho đến mùng 5 tháng 8 năm 2021 chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công